non xanh ngắt núi đồi hùng vĩ đồng đồng tô khí trung linh sông sông thao điều trước gành sông thao lừng lẫy đất đông cuồng đã dậy thân vang trăng mặt nước bình ngả in bóng bóng suối đời bao la yên yêu bên vào xa hầu việc trong ngoài lân lân sự chưa bằng cô coi sắp sắp và thêm xanh rất giờ thì mình cô bé lại vượt lên gành thắt đi cái gành gành có thác trẻ bắt bắt nhịp

bạn yếm hội họp cất đàn ra vòng bạch ngọc tay ngà uốn quạt quanh vòng máu lục xiêm đầy làng hoa trái sum sôi cho trăm bọ sầu xa đi đời đời đêm cho các quê đời đời mới sầu xa 骄傲。 cho lắm lại nhiều người hơn by phục trước người người ngang bầy chim bạch hạt bầy chim bạch hạt sưng đôi đèn lồng dục tanh mát ra rừng báo gọi nghe về dạo rừng tiếng ve